Ok, thì cái sản phẩm gói Metaverse em Hải phân tích cho các chú, các cô chú anh chị hiểu được giá trị của nó, nó lớn lao kinh khủng lắm. À, theo như ngày Jonas khi chia sẻ ông nó ngắn gọn thôi, đây là một sản phẩm tiên phong. Cứ thành, sự thành công của tôi, chúng tôi với Lanet X, các cô chú anh chị, tất cả mọi người đều thấy được đúng không ạ? Và đây là sản phẩm tiên phong, nó sẽ tạo ra giá trị vô cùng lớn. Bạn muốn thành công với chúng tôi hay không? À, và ông thông báo một ý nữa đó là rằng sản phẩm của Metaverse nó dễ hơn 100 lần so với tất cả những sản phẩm cùng loại đối với như là Line chẳng hạn nói như thế thì cái chương, cái chương trình này nó vừa đi tiên phong nhưng lại cực kỳ dễ dàng cho chúng ta dễ dàng như thế nào lát em Hải sẽ nói sâu hơn thì trên thế giới chúng ta có ba cái nơi tạo đồng tiền lớn nhất em Hải cũng đã nói khá nhiều đúng không ạ đó là bất động sản truyền thống nhưng à, bởi bất động sản truyền thống chúng ta em Hải đã từng làm bất động sản mà thì khoảng 65 phần trăm trong số những người nhà đầu tư bất động sản những người mua bất động sản là những nhà đầu tư và những nhà đầu tư thì các cô chú chị biết rồi ạ à, chỉ có 65 phần 35 phần trăm trong đó là là sử dụng để ở thôi khoảng đó khoảng 35 phần trăm còn lại 65 phần trăm dùng để đầu tư mà đầu tư thì mục đích là xin lời đúng không ạ để kiếm cái tiền lãi tiền lời trong quá trình chúng ta đầu tư một khoản đầu tư nào đó thì chính vì cái bất động sản để mà đầu tư với nó thì rất là nặng vốn đúng không ạ ví dụ em Hải muốn mua lót tại thành phố Biên Hòa thôi không nói Sài Gòn nhé em Hải muốn mua đất để mà có thể kinh doanh đầu tư được thì vốn trong túi em Hải phải có ít nhất là 2 tỷ hoặc vâng, nếu mà Hải có một số vốn nhất định để đầu tư vào bất động sản tại Sài Gòn một số thành phố lớn như Đà Nẵng và gì ạ Đà Nẵng và thành phố Hà Nội thì chúng ta phải ít nhất là 5 đến 10 tỷ như vậy là để bỏ một số tiền rất là lớn như thế để đầu tư để sinh lời nhưng bất động sản thật nếu anh chị nào có những kiến thức tốt và có sự hỗ trợ tư vấn rất tốt thì chúng ta một năm lãi được 2 đến 3 lần là kinh khủng lắm rồi đúng không ạ và số vốn bỏ ra cực kỳ lớn à, đấy như vậy là để mà đầu tư thì chúng ta với bất động sản rất là nhiều tiền đúng không ạ thì đó là một nơi mà tạo dòng tiền lớn nhất thế giới nhưng chúng ta phải có một số vốn nhất định và à, về bất động sản truyền thống thì nó có khoảng trên một ngàn năm nay rồi à, khi chúng ta xưa tổ tiên ông bà chúng ta từ à, thời mà các vua là là những người à, tạo ra đất nước chúng ta hoặc là trên thế giới người ta đã biết rằng thôn tính cái cái cái cái đất của các quốc gia nhỏ bé hơn để tạo ra cái lãnh thổ lớn hơn bởi cái giá trị bất động sản là rất lớn thì à, ngày hôm nay bất động sản các cô chú anh chị thấy rồi đúng không ạ nếu anh chị nào may mắn và sở được vài lô đất ở các thành phố lớn thì khỏi phải nói rồi chúng ta có thể là là là cho thuê thôi cũng được là cái giàu có đấy, đấy là nơi tạo dòng tiền lớn nhất thế giới và có cả ngàn năm nay rồi nơi tạo dòng tiền thứ hai thế giới đó là chứng khoán thì chứng khoán cũng khó có, có mặt trên thế giới chúng ta khoảng hơn 100 năm nhưng các cô chú anh chị cũng thấy một điều rằng nếu chúng ta đầu tư chứng khoán thì ít nhất trong tay chúng ta cũng có từ vài chục đến vài trăm triệu thậm chí vài tỷ đúng không ạ như là một trong những đầu tư uh, huyền thoại đó là Warren Buffett ông ông là một trong những nhà đầu tư huyền thoại và hiện tại ông là một trong những tỷ phú trong top những người giàu nhất thế giới nhưng để bỏ ra tiền đầu tư của ông tính là cả tỷ đô la à vậy là vốn không hề nhỏ đúng không ạ và với chứng khoán thì các cô chú anh chị thấy một điều rằng chúng ta đầu tư chứng khoán để mà hưởng cổ tức thì nó cần phải ít nhất giữ các cái mã cổ phiếu đó trên một năm thì chúng ta được hưởng cổ tức còn đa phần chúng ta mua để bán lại để xin lời thôi á thì chúng ta chỉ giữ vài tháng thậm chí là vài ngày thậm chí là vài tiếng chúng ta đã lướt sóng mà và chúng ta đã có thể bán ra rồi nếu thị trường tốt trong vòng khoảng vài tiếng mua sáng chiều bán là, là ok rồi như vậy là những nhà đầu tư chứng khoán như thế cũng không hề được hưởng cổ tức em hãy phân tích những điều này để các cô chú anh chị thấy được giá trị của sản phẩm metaverse à, đấy thì đa phần những nhà đầu tư chứng khoán họ là đầu tư xin lời và gần như là mua đi bán lại để tạo ra lợi nhuận rồi đấy là nền tảng của chứng khoán nền tảng thứ ba tạo dòng tiền lớn thứ ba thế giới đó là gì ạ tiền điện tử đó là tiền điện tử thì tiền điện tử mới ra đời có khoảng 13 năm trở lại đây đó là sự ra đời của bitcoin và ngày hôm nay thì các cô chú anh chị thấy rồi ạ à, nó cả triệu cái mã là mã mã bitcoin à xin lỗi mã tiền điện tử tốc cần trên toàn thế giới nhưng chỉ có đâu đó khoảng một số lượng rất nhỏ các cái giá trị của các tốc cần này là, là có giá trị thật thôi còn tất cả đều không không có giá trị hoặc là là những cái tốc cần rác đúng không ạ nếu chúng ta mà mua sai chúng ta có thể mất rất nhiều tiền bản thân em Hải cũng đã từng mất rất nhiều tiền khi mua các mã tốc cần này như vậy à, tiền điện tử là một nơi tạo dòng tiền lớn thứ à, ba thế giới và số tiền họ bỏ ra vào đây cũng tính cả ngàn tỷ đô la trong một năm à, nếu các cô chú anh chị nào từng vào hàng ngày vào cái sàn Binance chúng ta thấy được cái thống kê của là sàn Binance trong một ngày giao dịch của họ là khoảng 74 ừ. tỷ đô la một ngày giao dịch là khoảng 74 tỷ đô la à, nhưng mục đích mục đích của chúng ta cũng chỉ là đầu tư và xin lời như vậy là có ba nơi tạo dòng tiền lớn nhất thế giới thì nơi tạo dòng tiền lớn nhất thế giới đầu tiên là là truyền là bất động sản truyền thống nó đến cả trăm ngàn tỷ đô la bỏ ra mỗi năm và nơi tạo dòng tiền lớn thứ nhì thế giới đó là chứng khoán thì nó bỏ đến cũng khoảng vài chục ngàn thậm chí cả trăm ngàn tỷ mỗi năm và nơi tạo dòng tiền lớn thứ ba thế giới đó là tiền điện tử cũng có thể người ta đã bỏ ra cả ngàn tỷ đô la mỗi năm để tạo ra sự lợi nhuận như vậy à, khi mà Rawan ra đời họ thấy được rằng họ thấy được rằng à, đa phần tất cả mọi nhà đầu tư đều phải đầu tư để sinh lời nhưng có một điều chúng ta đầu tư vào đâu và đầu tư vào cái gì để tạo lợi nhuận và đặc biệt nó là không vi phạm pháp luật chính vì đó cho nên là Rawan đã có một cái sản phẩm và đối tác đầu tiên với chúng ta đó là Lanadex đó là nền tảng chứng khoán à, chứng khoán nào à xin là bất động sản nào thì bất động sản nào thì chúng ta may mắn khi đến Lanadex là một trong những công ty trong những công ty tiên phong đầu tiên thế giới mặc dù ra đời em Hải vừa nói hồi nãy ạ ra đời khoảng đâu đó khoảng chính thức là khoảng 6 đến 8 tháng thôi nhưng chúng ta đã làm mưa làm gió và đã làm à, cho cả thế giới và gần như là người ta tập trung rất là nhiều vào đây à, và hôm nay ngày hôm nay chúng ta đang nằm trong top một những cái, cái nền tảng à, giao dịch lớn nhất hành tinh mà nhiều nhất hành tinh ở trên nền tảng là bất động sản số à, như vậy chúng ta có một sản phẩm tiên phong một đối tác tuyệt vời đó là Nasdaq đã tạo thành công rất là lớn và vang dội và ngay từ đầu em Hải vừa nói Rawan đã sử dụng tiền điện tử blockchain để à, họ à, phát triển cái doanh nghiệp của mình thì cái lòng tiền thứ ba thế giới đó là tiền điện tử blockchain thì chúng ta đã bắt đầu có những sản phẩm của nó đơn giản là NetX đã có tốc cần à, và các cô chú anh chị có nếu ai đã từng tham gia với nó cách đây khoảng à, 8 tháng đúng không ạ thì chúng ta đâu phải bỏ tiền ra mua các cái đồng tiền IFT đâu nhưng chúng ta được công ty tặng à, công ty tặng thì chúng ta mua các cái à, cái bit cái bit và các cái uh, gói beta như vậy rất là tuyệt vời đúng không ạ và chúng ta có hai nền tảng đã đã tồn tại trong gì ạ trong round one và một điều mà em Hải nhắc đấy là dòng tiền lớn thứ hai thế giới là chứng khoán như em Hải phân tích chỗ nãy thì có phải rằng có phải rằng chúng ta đầu tư cũng chỉ xin lời đúng không ạ với chứng khoán mà chúng ta mua chỉ vài tháng thì không có nhượng cổ tức rồi thì như vậy là Rawan đã ra một cái sản phẩm tiên phong vô cùng tuyệt vời đó là Metaverse ở đây chúng ta là một trong những công ty cung cấp nền tảng chứng khoán chứng khoán ảo đầu tiên trên thế giới và nói các cô chú cô chú có thể thấy được rằng nếu những người nào tiên phong đầu tiên với Bitcoin và ETH đúng không ạ thì hôm nay thành quả họ rất là lớn ngày đầu tiên Bitcoin ra đời một đô la chúng ta mua tới 1.300 Bitcoin các ra và nếu anh chị nào hồi đó chỉ vui vui à, khẩy một ly cà phê ra bỏ thôi bán tao biết ai giới thiệu bán tao được một đô la thôi thì hôm nay chúng ta là những tỷ phú của của đất nước chúng ta rồi đúng không ạ thì đấy chúng ta không có cơ hội đón nhận nó và với cái nền tảng của của của của NFT hay là bất động sản số thì chúng ta là người may mắn đang sở hữu những cái giá trị tài sản của Lana Davis trong vòng 2 đến 5 năm nữa thì chúng ta sẽ là một khối tài sản không hề nhỏ nếu chị đã, đã từng đầu tư đến vài trăm tỷ vài ngàn hoặc nhiều nhiều số tiền hơn đối với Lanet Edit đó là cái sự thăng à, nó sẽ, sẽ sẽ là tạo ra giá trị cực kỳ lớn trong một khoảng thời gian từ 2 đến 5 năm nữa vậy là chúng ta cần phải có thời gian à và cái điều quan trọng nhất đó là chứng khoán ngày nay chúng ta là người đầu tiên tiên phong nhất với nền tảng chứng khoán số vậy nếu chứng khoán nó thành công như tiền điện tử bitcoin và ETH thì metaverse sẽ thế nào vậy là các cô chú chị đã thấy được giá trị của sản phẩm metaverse chúng ta rồi đúng không ạ và nếu sự thành công của metaverse nó sẽ thành công như bitcoin và eth trước đây tức là chúng ta tiên phong mà thì chúng ta sẽ hạnh phúc cỡ nào nếu tất cả số tiền chúng ta bỏ hôm nay chỉ là 99 euro đó thì đấy là những thông tin mà em Hải chia sẻ để các cô chú anh chị nắm được cái giá trị tuyệt vời mà chúng ta mua cái sản phẩm metaverse và chắc chắn rồi sự thành công của nó phụ thuộc hoàn toàn vào tất cả các thành viên của đoàn chúng ta bởi chúng ta là người tiên phong tạo ra giá trị cũng như là giúp cho tất cả à, giá trị của nó thành công hơn nữa à, nếu giả sử 47 triệu thành viên ngày hôm nay chúng ta chia sẻ thật nhiều giá trị của nó thì chắc chắn rồi cộng đồng thế giới và kia họ sẽ đón nhận và 47 triệu sẽ là người tiên phong giống như là NetEx chúng ta đã tạo ra giá trị của nó giờ nhờ cộng đồng đâu ăn à, như vậy là các cô chú chị thấy được là với cái nền tảng Metaverse thì ngài Jonas nói rằng nó có tất cả vâng. những điều mà gì ạ à, là net edit đang có và đặc biệt nó còn dễ hơn 100 lần dễ hơn 100 lần em phải nói để các chú anh chị thấy được là nếu chúng ta đang đầu tư vào lan net edit có phải rằng ví dụ các anh chị mua 100 euro ngày nay thì anh chị có thể người may mắn thì được lót à, đất về lót đất về gì đâu ạ ở Paris Pháp này à, hoặc là về à, Trung Quốc này Hàn Quốc này à, Nhật hoặc Ý thì các cái lô đất ở đây cái giá trị nó có thể tăng nhiều hơn rất nhiều lần so với cái lô đất anh chị bị không may mắn về Lào Myanmar hoặc là một số quốc gia ở vùng uh, vùng vùng Trung Đông đúng không vùng sâu rất là sâu thì chắc chắn rồi ở đây với cái gói metaverse nó không có sự chênh lệch như thế ví dụ em vừa nói tiếp tục vấn đề là nano ít nha ví dụ các anh chị nào may mắn được rớt các cái lô đất của chúng ta về Paris chẳng hạn thì hiện tại đất của Paris bình quân các anh chị phải bán từ 6 ET một lô trở lên với đất huyền thoại nhưng nếu anh chị không may mắn ở đất Lào hay một số quốc gia mà nó không phát triển Campuchia thì chúng ta bán một ít đi không chắc người ta mua với đất huyền thoại đấy là các anh chị thấy được sự chênh lệch không ạ và à, đặc biệt nếu anh chị nào may mắn mà mua các lô đất của à, được rót các lô đất của chúng ta nó đốt nó đốt về các vị trí của các cái cái NFT của các cái cái cái, cái à, uh, lãnh thổ màu tím ấy, thì nó còn có thể sát về đó có thể nó có giá trị từng vài trăm thậm chí được ngàn ET cơ như vậy là có sự chênh lệch rất là cao so với chúng ta khi mua các cái gói 100 euro như nhau đúng không ạ nhưng với metaverse thì ví dụ các anh chị đều mua gói 99 thì mọi người đều hưởng các quyền lợi như nhau ví dụ mã cổ phiếu A là 30 mã cổ phiếu B là 50 mã cổ phiếu E là 90 thì tất cả các gói 99 đô chúng ta đều hưởng như nhau và giá trị bán như nhau à, ví dụ mã cổ phiếu A là một một đô la trên một một uh, một một cổ phiếu mã cổ phiếu cổ phiếu C nó là 10 đô la trên cổ phiếu thì chúng ta đều được hưởng như nhau và bán rất là dễ bởi vì sao cái mã này nó giống như ta đang bán các đồng tiền điện tử ví dụ là blockchain à, tiền điện tử như là bitcoin này ETH này rồi à, à, các khoản tiền khác ví dụ là đồng à, Luma này các, tất cả các loại đồng tiền khác crypto hay là đồng coi à, đồng đồng đó ví dụ thế tức là có thể giao dịch ngay cho tức thì trên sàn ngay à, chứ không vất vả những các lô đất chúng ta đang có và ờ, chúng ta phải coi rằng là hôm nay bán có phải nhiều anh chị cô chú ta bán đất mà bán hoài chưa được đúng không ạ bởi sao ạ đất chúng ta đang ví dụ đất đang ở Lào mà chúng ta bán với 20 tỷ thì ai mua rồi đúng không ạ còn nếu anh chị đang có đất ở ở Dubai chẳng hạn anh chị bán khoảng 50 80 tỷ 50 tỷ thì chúng ta mua ngay đúng không ạ 50 tỷ hoặc 80 tỷ ta mua ngay đất huyền thoại Đấy, vậy là sự chênh lệch nó rất là cao rất là cao nhưng với cái metaverse thì sẽ không sự chênh lệch bởi ông nó nói rằng dễ 100 lần à trăm lần là chúng ta có thể cứ đặt các mã chứng khoán chúng ta và bán thôi bán theo đúng giá thị trường đang có à, đấy là điều tuyệt vời mà mà chúng ta đang có cái sản phẩm chúng ta đang có sản phẩm metaverse thì các cô chú anh chị cố gắng làm sao lan tỏa giá trị của nó sự thành công của nó phụ thuộc hoàn toàn vào 47 triệu thành viên của chúng ta ngày hôm nay và đặc biệt tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trong phòng zoom thì chúng ta cùng nhau lan tỏa giá trị như em Hải vừa nói à, để chúng ta đón nhận được cái giá trị vô cùng tuyệt vời với cái sản phẩm metaverse và một lời khuyên nữa thì em Hải mong là các cô chú anh chị hãy sử dụng nó càng sớm càng tốt như hồi nãy em Hải nói đúng không ạ bởi vì sao chúng ta đi trước trước năm 2.500 người trước 5.000 người hoặc là trước 25.000 người thì chắc chắn số lượng à, được tặng sẽ rất là nhiều à, đấy là cái điều tuyệt vời mà chúng ta hãy nên đón nhận nó và lan tỏa thật nhiều bởi trách nhiệm chúng ta ngoài sở hữu tài sản để ta tăng tài sản cho bản thân chúng ta thì trách nhiệm chúng ta vẫn giúp cho cộng đồng của Rawan lan tỏa phát triển và giúp nhiều người cũng tích lũy được thật nhiều tài sản như chúng ta vâng đấy là những thông tin mà em Hải vừa chia sẻ cho các cô chú anh chị hiểu được cái giá trị của sản phẩm Metaverse sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi tối hôm nay với lại cái chương trình của Lan X xin nhường lời lại cho em Si Trần Hương nhé Dạ vâng ạ, cảm ơn anh à, lãnh đạo à, Như Sĩ Hải, anh đã chia sẻ những giá trị à, về sản phẩm của Rawan à, rất là tuyệt vời và chúc cho toàn thể các cô chú anh chị em chúng ta à, chia sẻ lan tỏa được những giá trị à, sản phẩm Metaverse đến để nhiều người à, đón nhận à, cơ hội à, để chúng ta có thể tích lũy thêm giá trị tài sản cho chính chúng ta vâng ạ cả nhà hãy comment cho anh lãnh đạo anh như sĩ hải những uh, bông hoa để tỏ lòng biết ơn anh ạ và để tiếp theo chương trình của buổi tối ngày hôm nay à, là một chương trình à, về chia sẻ sự chia sẻ của em Nguyễn Tất Lý về à, bất động sản Brandx ạ. Vâng với những à, giá trị, những à, kinh nghiệm và những trải nghiệm em học và đã trải qua à, và em mong muốn chia sẻ lại cho cả nhà chúng ta à, để chúng ta tránh được những cái sự à, à mà hiện nay đang gặp một số cái, cái gọi là đặt giá ảo và đặt giá không có không có giá trị về tài sản của chúng ta để chúng ta biết cách để chúng ta à, bảo vệ tài sản của chúng ta một cách tốt nhất ạ. Vâng ạ, cả nhà hãy chào đón em à, Nguyễn Tuyết Lý với con số 68 đấy ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà. Dạ vâng, lời đầu tiên à, cho em à, xin à, phép được chào toàn thể cô chú anh chị trong buổi Zoom tối hôm nay và cảm ơn chị uh, MC xinh đẹp Trần Hương đã làm chiếc cầu nối cho phép em được chia sẻ những cái giá trị về Planet AX cho cô chú anh chị. Uh, thì uh, như uh, mọi người cũng đã biết rồi đúng không ạ uh, Planet AX họ đang cập nhật nhiều nhiều cái tính năng ha, để cho cô chú anh chị có thể là thao tác dễ hơn mua bán dễ hơn và lọc những cái lô đất của mình dễ hơn nhưng bên cạnh đó ha, bên bên cạnh cái dễ đó thì nó sẽ tạo ra nhiều cái lỗ hổng để cho có cho những người mà cái tâm địa họ không tốt ha, họ muốn là là là đánh cắp những cái tài sản mà của cô chú anh chị nó có giá trị và đặc biệt là những cái giao dịch những cái giao dịch mà nó có giá trị lớn trên 20 IT đổ lên thì trong mấy ngày hôm nay là mọi người gặp rất là nhiều cái tình trạng đó là mình chấp nhận lệnh bán nhưng mà tiền nó không về IT nó không về ví à, mà đất thì mất à, đấy thì chắc chắn rằng là ở trong phòng zoom này thì cũng có một số cô chú anh chị à, đã gặp cái trường hợp đó rồi thì à, một lần nữa em cũng có một cái lời cảnh báo cho cô chú anh chị đấy là mình nên hạn chế giao dịch những cái mà cái pick đất nó có giá trị trong cái thời điểm hiện nay à, nó dao động từ 20 IXT đổ lên thì cô chú anh chị sẽ dễ bị đánh cắp à, đánh cắp cái tích đất của mình mất luôn á mà IXT nó không về ví và cái trường hợp này thì à, cũng rất là nhiều người à, gặp rồi và bọn em cũng đã là support về công ty thì công ty họ bảo là sẽ cố gắng khắc phục những cái lỗi này một cách sớm nhất và có thể là những cái tài khoản của cô chú anh chị bây giờ à, tài khoản Planet AX sắp tới chắc chắn là công ty họ sẽ không cho cô chú anh chị chỉ đổi tên nữa đó. mục đích để làm gì ạ tại vì mỗi người ha mỗi người chỉ sở hữu một cái tài khoản một đường linh ví và một cái tên cố định thì cô chú anh chị không làm bậy được tại vì nếu như mà mình làm bậy ấy, thì công ty họ sẽ khóa vĩnh viễn luôn à không cho cái người cái cái cái người sở hữu cái ID đó cái đường link ví đó tương tác với Planet AX luôn tại vì cô chú anh chị biết rồi đó đúng không ạ à, Planet AX như anh Hải đã chia sẻ đúng không ạ là nó mới chỉ ra đời được 6 đến 8 tháng nay đúng chưa ạ nhưng mà nó đã hiện tại hiện tại trong ngày hôm nay à, nó đã là đứng top 1 với cái số lượng giao dịch NFT lớn nhất à, trên toàn cầu rồi đấy ạ thì à, một lần nữa em chúc tất cả các cô chú anh chị à, đã sở hữu được à, những cái à, lô đất những cái big đất à, những cái đồng IXT à, những, những à, <coughs> tạo ra nhiều cái giá trị nhịn cho bản thân cũng như là cho cộng đồng và một lần nữa thì à, em ha em em à, em chia sẻ cái à, cái cái hiểu biết của em cho cô chú anh chị đó là cái lời đầu tiên em muốn là cô chú anh chị hạn chế hạ từ ngày hôm nay cho đến ngày 15 mình hạn chế giao dịch những cái pick đất mà có giá trị lớn từ 20 IXT đổ lên à và trong hệ thống chúng em đặc biệt em là người chia sẻ cho cô chú anh chị nhưng em cũng đã, đã bay đi một bích đất mà tiền nó không về nhưng mà mặc dù là là giá trị nó không lớn à nhưng mà cái đất đấy là cái lô đất huyền thoại đúng không ạ à, cái giá đó mình có thể chấp nhận mình bán cho họ nhưng mà mình kiểm tra cũng kỹ lắm rồi nhưng mà mất là vẫn mất cho nên là đấy là cái lời mà em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình nên hạn chế ha hạn chế giao dịch cái đất có giá trị lớn và mình ở đây mình có thể là à, giao dịch những cái lô đất ví dụ như đất ngoại lai hay đất nông thôn à, để tạo cho cộng đồng à, cùng tất cả mọi người là họ, họ tạo được những cái à, lãnh thổ cái NFT riêng cho bản thân mình à, để mình đi tắt kênh mình tạo ra giá trị cho bản thân đó, thì một lần nữa em cũng uh, xin uh, là có cái à, cái cái lời cảnh tỉnh cho cô chú anh chị như vậy ha và để giao dịch giao dịch mà dễ thành công thì uh, như những lần trước em cũng đã chia sẻ rồi thì uh, bây giờ em sẽ uh, dành cái thời gian đó, uh, sẽ trả lời thắc mắc những cái câu hỏi của cô chú anh chị ha à, vướng mắc chỗ nào à, thì em sẽ gỡ rối cho cô chú anh chị chỗ đó à, thì à, bây giờ sẽ nhường lời lại cho chị Trần Hương và ưu tiên những ai mà giơ tay trước ha thì em sẽ hỗ trợ trước và ở đây à, mong cô chú anh chị hợp tác đó là khi mà mình có câu hỏi thì mình vui vui lòng là mở mic mở cam để mình nhìn thấy nhau ha, và trao đổi nó được dễ dàng hơn và cũng là thân thiện hơn ạ vâng cảm ơn cô chú anh chị Ok, cảm ơn uh, sự chia sẻ uh, cũng như là nhắc nhở cho toàn thể các cô chú anh chị em chúng ta ta hiểu được ờ, để chúng ta tránh được những sai lầm đúng không ạ và xin ờ, mời ờ, các cô chú anh chị chúng ta hãy chuẩn bị cho mình những câu hỏi hoặc là đang vướng mắc ở phần nào trong phần giao dịch mua bán bất động sản thì các cô chú anh chị hãy mạnh dạn giơ tay để ban tổ chức sẽ mời cô chú anh chị để giao lưu và đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Thank you. Vâng ạ, xin mời cả nhà. Các cô chú anh chị à, hãy mạnh dạn đi ạ. Ở đây chúng ta là một gia đình. Khi các cô chú anh chị à, vướng mắc ở đâu các cô chú anh chị hiểu thì à, mới có thể hỗ trợ được ạ. Mà chúng ta chưa hiểu mà chúng ta cũng không đặt câu hỏi thì sẽ không không thể hỗ trợ các cả nhà được ạ. À, cô chú anh chị à, cứ mạnh dạn lên ạ mình có thể mình vướng mắc ở cái à, cái chỗ nào ha thì chúng em sẽ cố gắng ha giải đáp cho cô chú anh chị à, những cái thắc mắc đó trong cái khả năng hiểu biết của à, đội nhóm chúng em ạ à. dạ vâng em thấy có cánh tay của anh sử nguyễn đúng không ạ à, dạ xin mời anh mở camera mở mic để giao lưu trực tiếp với ban tổ chức ạ À, vâng, xin uh, chào anh MC xinh đẹp và uh, cùng toàn thể anh. Uh, anh chị em trong uh, phòng Zoom buổi tối hôm nay. Tôi uh, có một uh, chút để, để hỏi về uh, mấy ngày hôm nay thì uh, tôi uh, mua bán đất thì tôi cứ uh, mua thì được nhưng tôi bán thì là là bị lỗi thì là cái vấn đề gì ạ? Ở ví hay là là ở tại uh, tại cái app của nó ạ? À, Dạ vâng, rồi à, em à, sẽ trả lời cái câu hỏi của à, anh anh Sử đúng không ạ? À, tức là khi mà mình mình mua đúng không ạ? À, mình mua thì à, mua được đúng không ạ? Nhưng mà khi bán thì nó là cái ví nó báo lỗi. À, thì cho em hỏi một cái là khi nó báo lỗi ấy, ừ, cái báo lỗi ở đây nó có nhiều dạng báo lỗi anh nhá. Thứ nhất, cái đầu tiên à mà dễ xảy ra nhất đó là cái số tiền ha họ đặt lệnh khi mà họ đặt lệnh à, à, mua của anh chẳng hạn thì anh đồng ý bán thì khi mình đồng ý bán à, cái số tiền trong ví của họ ha khả năng lớn nhất đó là số tiền trong ví của người ta không đủ để thanh toán cái coi cái cái hợp đồng à, thông minh mà mình đồng ý bán đó tức cái bích đất đó thì nó sẽ à. báo lỗi và là đánh dấu nhân đúng không ạ vâng, dấu nhân là, là, luôn dạ đúng rồi còn nếu như cái trường hợp thứ hai ha trường hợp thứ hai thì khả năng nữa xảy ra đó là trong cái lần những lần giao dịch mua bán của anh anh anh chấp nhận lệnh anh mua và bán nó bị chồng lệnh thì vĩ nó cũng bị lỗi và nó sẽ không cho mình giao dịch ha vâng. đó là cái nguyên nhân thứ hai nhưng mà cái nguyên nhân đầu tiên á, mà bảo lỗi đó là khả năng là tiền không đủ và còn một nguyên nhân nữa đó là có nghĩa là trong cái chuỗi khối ha 50 cái chuối khối nó liền liền mạch với nhau à, à nó công ty nó đang hạn chế thì cái đó mình cũng không giao dịch được đó thì vâng. à, không biết là mình gặp ở ờ, khi mà anh anh anh anh nó không cho anh bán đó thì cái cái lỗi đó mình có chụp lại không ạ không không chụp ạ dạ thì không chụp thì cũng uh, cũng dạ. hơi khó giải quyết dạ. ha thì mà... ở đây thì dạ. ờ, em sẽ một lần nữa em sẽ hướng dẫn cho anh là có nghĩa là mình khắc phục cái lỗi đầu tiên có nghĩa là mình đặt lại cái ví để mình kiểm tra coi là có phải là do cái vĩ nó bị lỗi lệnh chồng lệnh hay không ha nếu như mà anh đặt lại mà mua bán ok thì mình lần sau mình gặp cái trường hợp như vậy mình vào mình đặt lại ví là sẽ thao tác bình thường à, giống à, như anh em ví dụ như một ngày mà mình giao dịch khoảng ba chục lệnh chẳng hạn thì thường thường chỉ được 4 đến 5 lệnh là ok nhưng mà sang lệnh thứ sáu nó sẽ gặp lỗi tại vì nó là chuỗi khối blockchain à, anh ha thì nó Đúng sẽ rồi. gặp vấn đề khi giao dịch cái đó là chuyện bình thường dạ yeah. Ờ, à, nói uh, uh, chú lý nhá uh, anh em mình thì bây giờ cứ trao đổi thế này dạ yeah. uh, tôi cũng ờ, rất vui mừng là từ nọ giờ là mỗi một hôm là tôi mua được ờ, một bích để tạo NFT tại đất Việt Nam. Dạ. Yeah. Đến ngày hôm nay là được 6 lô liền nhau rồi. Đó. Thế nhưng mà cứ đặt lệnh bán ở các chỗ là đều báo lỗi. Và cái ví của tôi này mỗi một lần giao dịch ấy, là lại mình lại phải uh, làm lại một lần lại vào cái ví rồi thì lại uh, nâng cao nó lên dạ Đấy. Dạ, cái, à, cái, cái anh nâng cao ha anh ha cái nâng dạ. cao đúng. đó ha tức là cái khi mà anh chọn cái phí giao dịch cao nhất này đúng không ạ vâng à, nó, không, không có chọn đâu ở đấy nó không có chọn gì cả ở đấy, nó có có cái chọn mức cao nhất đúng không mức phí cao nhất vâng nó không có để ý lại không có mức nào cả à. mình chỉ cài đặt lại nâng cao thôi à rồi rồi ok em hiểu cái ý anh có rồi ok thì đây ha em sẽ một lần em chia sẻ cái màn hình để à, mọi rồi, người để đấy. ý cho em dạ lần trước vào và hỏi chú rồi đấy dạ thì uh, à, đó. Dạ. anh đặt lại đặt lại ví rồi đúng không ạ đặt lại ví rồi mỗi một uh, ờ, lệnh mua bán là mình lại đặt lại một ví nhưng mà mua thì được mà bán thì không được đúng rồi đúng rồi tại vì là cái thời điểm hiện nay ha thời điểm hiện nay công ty đang update nhiều cái cái cái tính năng mới cho nên là ví là nó bị lỗi hơi bị nhiều ạ à. mà hầu như không phải là riêng một mình bản thân anh mà bản thân em thì một ngày chắc phải gặp khoảng khoảng vài chục lần như vậy đúng không ạ khi mà cô chú anh chị gặp á thì cô chú anh chị không phải là khi mà đây à, cô chú anh chị xem cái thao tác của em ha mình vào cái ví này à, mở cái ví ra mình chọn cái chỗ mà cái cái cái con chuột em đang à, đang rê đấy đúng không rồi mình chọn là cài đặt ha Đấy, cô chú anh chị chọn nâng cao dùm em cái à, rồi mình rồi, kéo xuống à, mình chọn đặt lại tài khoản ở đấy đặt lại là gì đặt lại tức là mình xóa ha, xóa những cái lệnh mà nó đang bị treo à, nó nó nó làm cho mình giao dịch thao tác không có được thì cô chú anh chị nhấn đặt lại tài khoản cái rồi cô chú anh chị đặt lại dùm em ha đó là cái thao tác để mình xử lý những cái lỗi nếu như mà mình giao dịch ha khi mà mình giao dịch nếu như ví mà anh bị lỗi á ha, thì nó sẽ không cho anh mua anh hiểu không cho nên là anh phải kiểm tra cái thứ nhất là cái đường kết nối thứ hai nữa ha anh kiểm tra dùm em trước khi mình đăng nhập là mình phải đăng nhập cái ví trước ha rồi mình kiểm tra cái đường băng thông á, ở phía trên này này khi mà đây đây anh chú em đúng không ạ khi nào mà à. mình để ý này cái đường link ví mình này ha cái đường link ví web 3 nó phải nổi lên đây là cái đầu vâng. tiên và cái thứ hai nữa là cái số lượng AXT nó phải nổi lên đây thì anh thao tác giao dịch mua bán nó nó mới mới mới thuận tiện được còn nếu như cái hai cái ô này ha nó mà nó mà bị ẩn đi nó che khuất nó chỉ hiện là web 3 ở đây và cái IT chỗ này là con số 0 thì khả năng giao dịch của mình á, nó là 80 phần trăm là nó sẽ bị à, bị lỗi nhá cho nên đó, nếu như khi mà mình thấy từ à. chú lý ở nó trên điện thoại ấy. trên điện thoại trên điện thoại cũng được anh ạ không sao hết mình vẫn đặt lại bình thường ha à. nó vẫn lên cái này anh nhá đó, nếu dạ. như nếu như mà nó anh trông thấy như này thì mình thao tác bình thường không sao hết, tại vì anh mua được thì chắc chắn sẽ bán được cho nên anh kiểm tra vâng. lại cái đường kết nối và anh tăng cái phí ga lên dùm em ạ có nghĩa là vâng, khi vâng. mà cái phí ga mình để ở cái mức thấp nhất thì ha, cái ưu tiên á, ưu tiên cho người phí cao hơn à, thì người ta sẽ thành công còn mình phí thấp á, có nghĩa là giống như kiểu mà xếp uh, ờ, xếp hàng ấy, giống như là mà mình đơn giản là mình đi làm giấy tờ thôi cái ông làm dịch vụ bao giờ nó cũng nhanh hơn thì cũng giống như vì mình ở đây là và mình mình à, chấp nhận cái phí nhiều hơn thì mình sẽ được ưu tiên hơn đó và đặc biệt ở ngày hôm nay lúc buổi sáng đúng không tầm cỡ 9 10 giờ sáng mọi người mà có giao dịch thì mọi người biết là lúc đó là cái phí phí ga cực kỳ cao à, không phép 16 không phép 16 à, để để giao dịch à, là, là là là mình thành công một cái giao dịch đó là sáng hôm nay em cũng giao dịch 4 5 cái lệnh mà đúng xong em nhìn lại hay nhìn lại cái khí ga quá em giật mình luôn là, là bình thường mình chỉ có không phết không mấy thôi đúng chưa nhưng mà cái lúc sáng lúc tầm 9 đến 10 giờ nó là phí giao dịch phí ga nó đến nhảy đến không phết một không phết 16 đó rồi sáng à, cảm ơn cái câu hỏi của anh dạ yeah. hôm nay tôi bỏ lỡ mất cái ca đổ rác ở máy bay bởi vì là cái app họ họ đang còn đấy nâng cấp dạ yeah. làm gì được dạ vâng ạ à, xin cảm ơn à, à, câu hỏi của anh cũng như à, à sự à, hỗ trợ từ em à, Nguyễn Tất Lý em mong là anh dạ, sẽ vâng thao tác tốt nhất trong à, cái à, dạ. vâng ạ à, trong tài khoản của mình vâng và xin mời những cánh tay tiếp theo ạ à. cả nhà chúng ta hãy chuẩn bị những câu hỏi những vướng mắt chúng ta đang mắc phải để giao lưu với ban tổ chức ạ à. tại thì em Hương thấy à, trong phòng Zoom có 103 cô chú anh chị em nhưng mà à, thấy cái à, sự à, hiện diện của à, các cô chú anh chị cũng khá ít ạ. Vâng, em thấy có có cánh tay của chị à, Doãn Hợp đúng không ạ? 59. Vâng, xin mời chị mở mở mic để giao lưu trực tiếp ạ. Ừ, cho chị hỏi nè, ờ, trước là chị là cái ví chút ấy, bây giờ cũng bắt buộc phải về ví ra mát nhỉ? bắt buộc phải về Vinamax mà ở cơ trên thì tuyến trên thì để bảo là không phải dạ rồi à, <laughs> cái này thì à, cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi thường gặp của rất nhiều người à, cảm ơn cái câu hỏi của cô hợp thì ở đây ạ à, ở đây là cái ví à, ví chớt hay là ví metamask thì đầu tiên mọi người phải hiểu rằng là MetaMask là đối tác chiến lược của Planet AX thì giao dịch bằng MetaMask à, cô chú anh chị sẽ được ưu tiên hơn rất là nhiều và cái ví chớt ha ví chớt ví chớt à, khi cô chú anh chị giao dịch nó sẽ rất là khó ha, thao tác nó khó hơn so với giao dịch trên MetaMask cho nên là sắp tới công ty họ sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị ha mình những cái bích ấy, những cái bích mà chưa đúc ha những cái bích mà cô chú anh chị mà chưa được đúc á, thì liên kết với đường link ví MetaMask thì công ty họ sẽ trả về trên cái ví MetaMask cho cô chú anh chị à, và cô chú anh chị dễ dễ thao tác dễ mua bán hơn còn trên cái ví chớt cô chú anh chị nếu như mà mình ha, không quen á, thì thao tác nó cũng hơi rườm rà à, thì à, những những cái mà thao tác ở trên ví chớt thì à, cô có thể là tham khảo cái kênh coi vip của bạn à, hữu thân ở trên đó có một cái video là hướng dẫn là liên kết ví chớt để bán những cái pick đất và token của Planet AX à, cô nhé và tốt nhất ở đây cô chú anh chị mình nếu như mà ai lỡ ha lỡ cái à, là là là mình tải mà liên kết với tài khoản Planet AX bằng ví chớt thì mình mình à, là phải tạo ngay một cái ví MetaMask mới để mình đón nhận những cái đợt à, uh, offroad họ đục đúc cái những cái big đất chưa chưa đúc của cô chú anh chị để về về ví MetaMask à, cô chú anh chị dễ thao tác giao dịch và mua bán hơn nha cô chú anh chị còn những mà vâng. ai mà đã lỡ liên kết với cái ví chết rồi à, thì mình cố gắng à, mình thao tác làm sao cho đúng để mình dễ mua bán tại vì là cô chú anh chị nếu mà thao tác trên video nó rất là khó ha alo alo alo dạ alo alo cho mình cho mình cho mình bổ sung thêm cái câu câu trả lời này nhé à, xin chào lãnh đạo Nani Thiên à, cho mình bổ sung cái câu trả lời này nè nghĩa rằng là chúng ta không tắt tắt mic đi tắt mic Hang quá của ai đó ta? Alo alo có nghĩa rằng là mình sẽ bổ sung cái câu uh, trả lời của bạn có nghĩa rằng là chúng ta không nhất thiết phải đổi ví uh, từ ví chút sang ví MetaMask mà chúng ta bốc 12 ký từ từ ví chút uh, dán sang MetaMask là chúng ta sẽ sử dụng được ví MetaMask uh, tuyệt đối uh, hạn chế đổi ví nhá đổi ví với trường hợp mà uh, biết thao tác chứ không là tới giờ lại không nhận được bích mọi người hiểu không ạ nghĩa rằng chúng ta có thể sử dụng được cái ví đó bằng cách là gì lấy 12 ký từ đó sang ví MetaMask và chúng ta sử dụng ví MetaMask bình thường nhá nếu như mà ai không biết làm cách này thì comment cho Nani Thiên rồi là sẽ có người hướng dẫn nha rồi cảm ơn à, lãnh đạo Nani Thiên đã bổ sung thêm cái à, là à, ý kiến cho cô chú anh chị ạ Dạ vâng, xin cảm ơn uh, sự chia sẻ từ uh, lãnh đạo Lan Đi Thiên uh, và chị uh, Doãn Hợp uh, đã thỏa mãn với câu trả lời chưa ạ? Nếu như uh, rồi thì chị hãy uh, hạ tay xuống cho ban tổ chức ạ. Vâng, và hiện tại thì em thấy uh, có một sự comment ở dưới khung chat là chị uh, chị Ngô Thị Nga đúng không ạ? Cho chị hỏi một chút thì uh, chị Nga ơi chị Nga hãy uh, mở camera mở mic để uh, giao lưu trực tiếp với ban tổ chức nhé chị uh, dạ. xin chào uh, tổ chức phòng hôm của chúng ta dạ, chị vâng, có một câu chị. hỏi thế này nè thử hỏi uh, hai câu một câu thứ nhất là chị có một cái ví đã kết nối bình thường trong cái thời gian gian đoạn đầu thì chị vẫn đặt và hủy lệnh bình thường nhưng mà sang cái thời gian này thì chị hủy lệnh thì nó có bảo là cái gì mà 50 phân khối ấy bạn có thể tiếp tục giao diện được thì chị cũng chưa hiểu là là mình phải xử lý như thế nào cả và cái cái thứ hai nữa là chị kết nối một cái ví thì kết nối được trên bờ net kết nối được bình thường nhưng khi kết nối sang bờ net ý thì lấy cái, cái tiền nó lại không nhảy sang bên cái bờ net ý mà mở ví ra thì nó vẫn cứ nằm ở trong ví đó là có hai trường hợp chị hỏi thế thì em hai chị hỏi rõ chưa ạ em em lấy hiểu ờ, sự ờ, câu hỏi của của chị nga chưa ạ à, chị chị chị có thể à, vui lòng à, à, đọc lại câu hỏi dùm em một lần nữa không ạ nó hơi khó nghe dạ, vì dạ. hình như có tiếng à, tiếng ồn ở đâu ạ chị à, chị nói nha câu hỏi thứ nhất là có một cái ví ngày trước thì chị cũng vừa đặt vừa bà vừa hủy lệnh bình thường nhưng mà sau một thời gian tới đây thì cái ví đó khi chị hủy lệnh để chị đặt lại là nó cứ bảo là cái gì mà 50 phân khối mà bạn có thể giao dịch tiếp được đó là cái ví thứ nhất cái ví thứ hai nữa là chị kết nối bình thường nhưng trong ví thì có tiền nhưng khi kết nối đến tài khoản BNSX thì nó lại không hiện diện sang cái số tiền ở trên MNX được ờ, Đó. à dạ rồi rồi ok em hiểu cái câu hỏi của chị rồi cảm ơn câu hỏi của chị à, à đầu tiên em được xin được trả lời cái câu hỏi đầu tiên của chị tức là khi mà chị giao dịch mua bán đúng không cái ví thứ nhất ha nó bảo là nó bảo lỗi là có nghĩa là giao dịch không thành công ở trong cái chuỗi mà 50 khối đúng không gần nhất đúng không ạ đó vâng thì cái đó ha cái đó thì chị vào ha thao tác đặt lại cái ví như em vừa nãy đã hướng dẫn là ok chị giao dịch mua bán được chị nhá đó là là cái câu hỏi thứ nhất và vâng, còn cái câu hỏi thứ hai là chị bảo là khi ha chị liên kết với tài khoản Blendnet AX cái ví thứ hai đúng không nó không hiện cái số tiền IXT để cho chị thấy đúng chưa rồi cái đó thì nó có một nguyên nhân duy nhất thôi à, đó là chị chưa ha chị chưa chưa gắn cái hợp đồng thông minh vào cái ví ha để để thêm mạng polygon và đồng IT vào ví nhá thì nó sẽ không hiển thị cái đồng IT trên ví cho chị thấy à. chị tắt mất mic chưa chị Nga ơi chị tắt mic rồi chị Nga ơi không phải em ơi chị kết nối ở trên điện thoại chị cũng dán đầy đủ rồi nhưng khi chị kết nối sang máy tính thì nó không hiện diện chứ còn trên điện thoại thì nó vẫn có vẫn bình à, thường à, đúng rồi có nghĩa là trên điện thoại chị làm như thế nào ha thì trên máy vi tính chị làm y như vậy cũng phải dán hợp đồng thông minh vào thì chị mới thấy được chị nhá. à, vâng, vâng, vâng xin, dạ, vâng. xin uh, rồi. trả lời cảm ơn câu hỏi của chị alo xin phép được bổ sung cái câu trả lời của chị nhá bây vâng giờ là chị thắc mắc là trong một cái ví nhưng mà chị có hai tài khoản ví ở trong đó đúng không không ạ không ạ hai cái khác nhau hai cái ví độc lập cái gì đúng rồi hai cái rồi. của đội nhóm thế vậy thì muốn muốn dùng cái thứ hai thì khóa cái thứ nhất đúng không không không không không hai à. tài khoản, hai anh cái ơi cái này là nhau. vừa nãy là cái câu thứ thứ hai ấy, em trả lời đúng ý của chị rồi đó là có nghĩa là khi trên trên điện thoại chị đã dán cái hợp đồng thông minh rồi nhưng mà khi chị đăng nhập trên máy vi tính chị chưa dán cái hợp đồng thông minh vào cho nên là sẽ không thấy tiền đúng chưa chị có nghĩa chị là chưa... bây giờ chị phải dạ, thao tác rồi. hoàn toàn lại cái video đúng rồi đúng rồi chính chị xác là đã... phải dán lại lần tiếp theo vì từ lần sau đăng nhập vào thì nó có sẵn còn lần đầu dạ. tiên vào là bắt buộc phải nhập đồng hợp đồng thông minh còn những dạ, dạ. ai mà đang dùng nhiều địa chỉ ví trong một cái ví thì thì em có bổ sung ý kiến như thế này mình nên khóa ví số 1 vào đã tức là gì mình không lại à. phải nhập lại 12 ký tự rồi mình chọn cái số 2 gì rồi mình mới đăng nhập thì nó mới hiển thị đúng nó mới cho giao dịch còn ai mà gì từ tài khoản 1 nhảy sang tài khoản 2 ngay mà không, không đăng xuất ra không khóa thì là sẽ à. gì sẽ không thể giao dịch được ok xin hết ý kiến ạ không cái đó là ví chính ví phụ thì lại chỉ hiểu nhưng mà cái đây là hai cái ví này không làm ví chính ví phụ đó dạ, dạ. vâng thì à, chị vui lòng ha chị vui lòng là giãn cái 10 cái cái cái hợp đồng thông minh ha lên cái dạ. cái máy tính giống như dạ. trên điện thoại thì chị sẽ thấy là thao tác gì, như trên điện à, thoại. À, đồng IT cho chị nhá. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi vâng, của chị. Cảm ơn ạ. Vâng dạ, Cảm ơn uh, câu hỏi của chị Ngô Thị Nga và với này uh, sự uh, hỗ trợ của ban tổ chức. À, vâng, à, em thấy cánh tay của anh là thanh ạ vâng anh ờ, mở mời anh mở mic và mở để giao lưu trực tiếp ạ vâng à, xin chào à, các lãnh đạo và toàn thể quý vị à, chú lý cho anh à, hỏi một câu thế này anh đang bị vướng cái à, mình kiểm tra tích đất tức là khi mà mình thấy cái pick của mình hiển thị xanh lên rồi dạ rồi ok mình có ba pick nhá bấm vào cái thứ nhất thì mình thấy hiển thị cái mã của nó lên đến những bấm thứ hai cái thứ ba xong quay lại cái thứ nhất thì nó không không, không chính xác là là cái mã số đầu nữa thì, thì à, hỏi là là bây giờ mình phải phải anh thế anh anh có thoát ra tức là nếu mình chuyển như thế mình thoát hẳn ra ngoài mình vào lần nữa thì có lúc đúng nhưng có lúc cũng không đúng thì à, bây giờ là sẽ xử lý thế nào rồi ok ok rồi thì cái này là cũng là câu hỏi của rất nhiều người à, mà, <laughs> thậm chí ngày hôm nay em nghe điện thoại rất là nhiều đó à, và có cũng có ở đây trong phòng zoom hôm nay là chiều hôm nay cũng em cũng nhận được một cuộc gọi của chị võ nga đấy cũng tương tự y câu hỏi như anh đó là gì ạ tức là cái giao diện mới ha ở đây nhiều người thao tác à, chưa chưa hiểu rõ được cái giao diện cho nên là khi mà à, khi mà mình muốn kiểm tra đúng không những cái lô đất của mình ví dụ như là chọn cái loại đất rồi à, vào mình vào inventory của mình đúng không ạ rồi mình chọn cái loại đất chọn quốc gia rồi nó sổ ra cái loại đất mình cần xem đấy nhưng mà khi mình xem bất cứ một cái lô đất nào rồi đúng chưa à trên cái tòa đồ nhấn vào cái tòa đồ của nó đúng không? nó ra cái lô đất đó và xong rồi cô chú anh chị quay lại muốn xem những cái lô đất tiếp theo thì không thấy những cái mã số đó ở đâu đúng không ạ à, cái giao diện giao diện mới này là nó có một cái à một cái đó là gì ạ là làm cho cô chú <laughs> anh chị là không hiểu là ủa sao mình quay lại mà cái cái cái mã số đó nó đi đâu đúng chưa thì vui lòng cô chú anh chị ha nếu như cái bản đồ của đất nước nào cô chú anh chị hãy zoom lại ha zoom lại cái bản đồ đó lại cho em mà về cái cái vị trí zero của nó ha, thì nó sẽ hiển thị đầy đủ lại cái mã số ra cho cô chú anh chị alo anh à, dạ rồi cảm ơn sự uh, hỗ trợ từ em lý anh cái này uh, anh thanh uh, anh đã rõ phần này chưa ạ hiện tại thì em đang thấy anh chiếu màn hình trực tiếp và anh đang có ba bích liền kề chúc mừng anh à, 4 rồi đấy ạ. Tức là đấy. kéo về kéo về không. Dạ, thì nếu như mà anh chị muốn tìm đúng cái bích đất đó thì có thể anh chị à, em hôm hôm nay cũng mắc phải vấn đề này. Dạ, rất là nhiều các cô chú anh chị ừ, chúng ta giao diện với cũng mắc phải. Dạ, à, thân này ông chú. Dạ đúng rồi, đúng rồi anh, đúng rồi chính xác. Và anh à, anh thu nó về cái vị trí không á thì anh anh kiểm tra bên tay trái á ha, à, bên cái chỗ mà nó hiển thị những cái cái lô đất cái mã số anh kiểm tra lại đó nó sẽ sẽ sẽ có cái vị trí ha và cái cái lô đất đó chính xác đó cho anh nhá anh cái mã số đó nó sẽ hiển thị ra ở ở cái danh sách đó à cái danh sách thì có rồi dạ thế nhá ví dụ thế này nhá chú chú chú nhìn màn hình ờ, dùm anh đấy dạ rồi ở đây như này ví dụ anh bấm vào cái thứ nhất nha cái thứ nhất này xong rồi rồi nó lên cái mã đúng tên là của lã thanh rồi à rồi rồi rồi em em em là đó là số rồi 1. ok ok bấm số ok 2, đến bấm số 3 quay lại số 1 thì nó không tên nó lại mất cái tên <laughs> nó rồi, vẫn rồi, lên xanh rồi. nhưng nó không phải tên của lá thanh nữa rồi ok em hiểu em em hiểu cái câu hỏi của anh rồi em sẽ trả lời cho cái câu hỏi của anh luôn ha rồi ok cái này cái này thì hầu như là 100% dạ. ai dạ. cũng gặp cái trường hợp đó nhưng mà khi ha nó là chuỗi khối blockchain à, khi nó hiển thị ha hiển thị thì nó nhận lệnh anh à, anh hiểu ý em nói khi mà giống như kiểu mà cái robot anh điều khiển á ha. nó nó đang đang ở cái chế độ nó chưa chuyển kịp nếu như khi mà mạng anh cái mạng internet của anh ha nó nó loát chậm thì anh nhấn cái bích thứ nhất là mang tên anh lã thanh đúng không nhấn cái bích thứ hai có thể lã thanh nhấn bích thứ ba anh quay lại cái bích số 1 nó sẽ không phải tên anh và nó sẽ sẽ, sẽ nhảy ra cái, cái cái tên của người khác và cái mã số khác đúng chưa à dạ vậy tại vì nó là cái chuỗi khối blockchain khi mà nó nhận á nhận lệnh nó phải xử lý giống như cái bộ não con người á, anh ạ à. đó cho nên là khi mà mình mà nó đã hiển thị cái bích màu xanh thì chắc <laughs> chắn 100% là của mình rồi anh nhá rồi tức dạ, là rồi. nó chưa kịp trả lời mình lại hỏi câu đúng tiếp rồi đúng rồi. rồi chính xác chính xác chính xác ạ à. <laughs> rồi cảm ơn ờ, chú lý nhiều dạ Vâng, cảm ơn uh, câu hỏi của anh Thanh cũng là câu hỏi của rất là nhiều các cô chú anh chị. Ở đây khi mỗi một cô chú anh chị đặt câu hỏi thì cũng là đã hỏi giúp cho toàn thể uh, các cô chú anh chị em đang có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay thì ai đang uh, vướng mắt ở phần nào thì sẽ có thể là sẽ sẽ lưu ý ở cái phần đó để chúng ta biết cách điều chỉnh ạ. Vâng ạ, em xin mời anh Thanh hạ tay xuống giúp em ạ. Vâng và xin mời những câu hỏi tiếp theo của à, uh, 96 của chú anh chị em ạ.